Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút kiến thức về cái cách mà tìm nền nam châm siêu cường Thì ở đây mình à, có cái con mắt đầu đĩa nữa các bạn Thì trong con mắt đầu đĩa này Mắt của cái đầu đĩa là tháo ra đó các bạn Thì à, trong con mắt đầu đĩa này nó có hai cục nam châm này Trong con mắt bất cứ con mắt nào Mắt đầu đĩa nữa các bạn đây mình cậy lên thì nó có hai con mắt hai hai cục 500 và hai bên đây các bạn mình chỉ cần cậy ra đây là cách lấy 500 siêu cường đây chúng ta có hai cục 500 đây hai cục 500 siêu cường nữa các bạn mạnh cực kỳ luôn còn thấy không thì đây là à, ngâm dòng siêu cường đây là cách thứ nhất để mình kiếm nắp dâm siêu cường rồi tiếp đến thì mình sẽ à, dẹp này bằng đây và đây là loa của điện thoại nha các bạn cách thứ hai là loa của điện thoại thì mình à, rã sát điện thoại ra thì sẽ có những cái loa này những cái loa này là chứa 500 à, siêu cường thì mình à, để mình mổ ra một cái thôi cái này nó ờ, hơi dính chặt cái này nó dính khá chặt đây đây cầm siêu cường đây các bạn đây là 500 siêu cực. đây là cách thứ hai nha các bạn cách thứ hai kiếm 500 siêu cường là từ cái à, loa của điện thoại à, dẹp nó qua bên và cách thứ ba cách thứ ba là đây là cái những cái đầu bắn ti thì à, mình bắn một thời gian là cái trong đây nè ở trong đây nó sẽ bị rớt cái đầu mất cái cục 500 này đi thì mình sẽ không có gài cái ti này vào được để để, để mình đi kiếm cái ti gì đây ở trong đây nó có cục 500 này đây nó có cục 500 mình gắn vào thì nó sẽ dính và mình bắn bắn ti thì uh, bắn thời gian là tự nó bung ra nha các bạn hoặc là mình muốn mình xài mình lấy mình cậy nó ra mà thôi cái này đang xài để có những cái này những cái này là mình mua thêm là lý do là bị bắn nó rớt cái đầu đi rồi gắn vào nó nó sẽ bị rớt nó không còn hết nữa nên mình bỏ còn những cái đầu này mới mua thì nó còn cái à, cục nam châm đây ừ. thì nó rất là chắc ừ. đây là cách thứ ba và cách thứ tư cách thứ tư là mình lấy từ cái đầu đĩa ra nha các bạn đầu ổ đĩa ổ cứng đây nó có cục 500 ở đây đầu ổ cứng ổ cứng lớn hay nhỏ gì cũng đều có thì đây là ổ cứng nhỏ nó sẽ có cái miếng nhỏ nó sẽ có miếng nhỏ Và ổ cứng lớn thì nó sẽ có miếng lớn ừ, đây miếng nhỏ ổ cứng nhỏ và đây là ổ cứng lớn siêu cường cực cực mạnh đây là cách thứ tư thì các bạn tháo ra nó nằm trong đây nha Đó. và cách ờ, thứ năm là đây đây có viên 500 ờ, siêu cường này là ở trong cái ờ, cái đầu của con cá trò chơi trẻ con các bạn trò chơi trẻ con mà câu cá đó câu cá nó có cái lưỡi câu bằng cái đinh á có cái sắt á thì cái này gắn vô cái đầu con cá nè chấm vào cái dính nó cũng là 500 siêu cường thì mình đập con cá ra rồi nên ờ, <laughs> mình có nhà có mấy con mà tụi nó quăng không có tiêu kiếm không thấy cực mạnh đó các bạn đó, đó là cái thứ năm và đây không phải là cách thứ sáu mà là đây là cái cục 500 siêu cường thì mình đi học lái xe học lái xe họ, họ dùng cái này để họ rà cái công tắc ở dưới gầm của chiếc xe thì các thầy các thầy rà dưới gầm của cái xe thì cái cục này mình xin ông thầy xin ông thầy dạy lái xe của mình thì à, ổng à, xin ổng ổng à, nó lại ổng ổng không cho nhưng mà ổng kêu mày cứ lấy đại đi thì uh, có gì uh, cho tụi nó kiếm khác ừ. các bạn thấy cái độ mạnh của nó không từ đây nè là đó mà nhúc nhích cục nhúc nhích cục 500 thấy không đó. thì bạn thấy cái độ mạnh của nó cỡ nào à? đây là cái kìm đó. Ừ, cách xa cỡ này nè đó. bạn coi nào nó nhúc nhích ha thấy nhúc nhích luôn ha đồ xa cỡ đó mà nó ăn là nó mạnh các bạn thấy nó mạnh cái cỡ nào ha dính nè bây giờ dính nè à. các bạn thấy nó mạnh cỡ kê không cái này mình để làm gì để à, cái công dụng của nó thì mình để à, dán lên tường đây mình dán lên tường in lên tường và treo những cái à, cái đồ nghề của mình nữa mà ok thì các bạn có tháo ra nhiều đi rồi treo khắp tới tường nhỉ muốn lấy giật cái lấy ok đó là cách mình chạy ha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay cho mình cái like nha rồi để mình gỡ mấy cái miếng này mình bỏ lên từng chỗ và đây cục 500 lớn này mình có thể để được những cái vật nặng hơn để dưới đây ra này là quá để đây mình để lấy kiếm cái à, gì nặng nặng này thì đây là cái mỏ lết ừ. để lên ok nhặng